Còn tiền không có Bạn thì có một cái Muốn lấy thì cứ lấy đi Lấy đi Lấy đi Các huynh đệ Đừng lôi thôi với bà nương này nữa Nếu còn không trả tiền Lấy mạng của họ để thế chấp Không được làm hại mẹ tôi Không được không được không được Hai người muốn làm gì hả Đóng kịch à Hai người nghe kỹ đây Hôm nay lão tử là một người tốt Căn nhà này lão tử cũng lấy Ta cho hai người kỳ hạn một tháng Một tháng sau ta trở về Nếu hai người còn không đi nữa Ta nhất định một đao tiễn hai người về quê Đi đi Tam lục à Cái à? con làm là đoán chữ bối mạng cho người ta nếu bói hay Người ta tự nhiên sẽ cảm kích con Đền đáp ân huệ Nhưng mà Trên thiện tập Người gì cũng có Không may con bói không hay cho người ta Thì làm sao ứng phó được đây Tam lục nói đều là thật Không dám nói láo Nhưng mà Nếu có người trong lòng bất mãn thì sao Mẹ Sao mẹ lại hỏi vậy Chuyện này đã qua rồi Con còn không chịu nói mẹ biết ngờ trong lúc ngàn cơn treo sợi tóc Đột nhiên xuất hiện một người áo đen bay qua cứu con thoát khỏi nguy hiểm Không ngờ trên đời này Còn có người có võ công cao cường như vậy Nếu không phải con chính mắt nhìn thấy con cũng không dám tin Xảy ra chuyện liên quan đến sống chết Sao con không nói sớm cho mẹ biết Con Là vì sợ mẹ lo lắng Mọi chuyện đã qua rồi Cho nên không có nói cho mẹ biết Tam lục à Con đoán chữ cho người ta Dù sao cũng là chuyện nguy hiểm Mẹ thấy con đừng làm nghề này nữa nè, Vậy Tam Lục không phải sẽ trở thành người nhàn rỗi sao Hay là con tìm mấy đứa nhỏ Làm tiên sinh dạy chữ Một là con an tâm cố gắng học hành Chuẩn bị cho kỳ thi khoa cử năm sau Tóm lại thị tập này Mẹ không cho phép con đến đó nữa Mẹ à. Cha Tại sao cha phải ép gã con cho cao phúc soái Chuyện trong nhà không tới phiên con làm chủ Hôn ước đã định sẵn Sao có thể nuốt lời Nhưng cha Cao Phúc soái là một công tử đào hoa Cha kêu con làm sao phục tùng đây Cao bá phụ con gửi thư cho ta Sẽ cai quản tốt con trai Không cần con nghĩ nhiều Chuẩn bị ngày xuất giá đi Cha Cha Cha Phải làm sao đây Mùi hạt dẻ thơm quá Mẹ à, Nếu mẹ thấy dòng ngọc bị lấy đi Nhất định là không nở Con chỉ hiếu thảo với mẹ thôi Làm người sống một lần Giúp mẹ trừ đi thứ chướng ngại này Sau này Mẹ nhất định sẽ cảm ơn con mẹ Giới ngồi yên chờ chết Chi bằng tự cầu đường sống Xin tha thứ con gái bớt khiêu Con gái dân yên Khấu đầu bái biệt Mình phải giống như Nicolas nói Đi tìm tự do và hạnh phúc Tiểu thư à Chúng ta cải trang như vậy chắc không có vấn đề gì chứ Vấn đề chắc là không có vấn đề gì Chỉ là trên trấn quan hệ có rất nhiều người quen Chúng ta ở đâu mới là vấn đề Tiểu ma qua Em xem Đó không phải là lôi cặp đệ sao Nè lôi nói đừng gặp được người quen Bây giờ gặp được một người Tiểu ma qua Em động não chút đi được không Chúng ta lén lút chạy ra đây Em la lớn tiếng như vậy Không mà bị cha phát hiện em chịu trách nhiệm được sao Dạ tiểu thiếu gia Tôi còn tưởng là ai chơi mẹ bắt chuột Thì ra là châu dân Châu đại phu Làm gì vậy Lúc nãy thì trốn tôi Bây giờ y như chuột gặp mèo vậy Tôi là người xấu trên mặt tôi có những chữ xấu sao Huynh trả cho ngọc lại cho tôi Cái đó là của bà ngoại Của bà ngoại tôi đó Đồ bà Huynh tặng đi rồi Có lý do nào đầu lại chứ Hơn nữa Dòng ngọc đó rõ ràng là Huynh quan bỏ mà Sao tôi có thể quan bỏ dòng ngọc của mình chứ Tiểu ma qua có thể làm chứng Tiểu ma qua em nói đi Nói đi Nói đi Là tiểu thiếu gia nhà tôi muốn quan bỏ dòng ngọc của mình Sau đó bị lôi cặp đệ lượm được Sau đó Thì à, tặng cho hắn Ta Tiểu ma qua Giỏi lắm Ông trời Có nhìn thấy không Phải ghi một công lớn cho tiểu ma qua Nhưng mà Là bảo bối mà hoàng thượng ban cho bà ngoại tôi đó Mặc kệ tặng bà ngoại huynh Giả lại cho tôi thì lịch của tôi Đồ xấu xa Lâu cặp đệ à Sao lại chửi người chứ Huynh mới là người xấu đó Cứu tôi với lo gặp đệ Nếu như gặp nhau chính là duyên phận Tôi muốn nhờ huynh giúp tôi một việc có sao không Không phải lại muốn tôi làm chuyện thương thiên hại lý gì chứ Huynh nghĩ đi đâu vậy Chẳng qua tôi chỉ muốn Huynh giúp chúng tôi tìm một khách điếm Tìm khách điếm Đây gọi là giúp gì chứ Không phải khách điếm bình thường Phải tìm một căn ít người ẩn bí Còn phải Không phải tôi khoe khoang Trong trấn quan hỷ này Không có chỗ nào lôi cặp để tôi không quen Được rồi giao cho tôi đi Hãy đi theo tôi Đi Xuất phát Nói Các người đang điều tra cái gì Hảo hán tha mạng Tôi sắp thở không nổi rồi Là không muốn chết thì mau nói Tôi nói Là dân lão gia cho chúng tôi điều tra danh sách ở trọ của tất cả lữ quán và trà lầu Tại sao Tình trạng cụ thể hại nhân như chúng tôi không biết Hình như có liên quan đến dân tiểu thơ Bụng cốc à Người thấy hôm nay bụng thiếu gia sao hả Đẹp trai Đẹp trai Vậy đi tìm sở nguyệt thôi Đi Tả Phi Sao Quỳnh đến đây vậy Phúc soái mau thu dọn đồ đi theo tôi Tả Phi à Quỳnh mới đến trấn quan hỷ Nhất định còn chưa nghe tiếng đàn của Sơ Nguyệt Một lát tôi dẫn Quỳnh đi kiến thức thử Cái gì gọi là nữ thần thật sự Bụng nhọt Dọn đồ dùng thiếu gia Ngươi dám Ngồi xuống cho ta Tôi đi nấu nước, nấu nước, nấu nước phúc soái Nghe tôi khuyên một câu Tình hình ở đây quá kỳ lạ Không thể ở lại lâu Kỳ lạ Tả phi Tôi nghĩ huynh đa nghi quá rồi phúc soái Dân tướng quân ở ngoài lục soát khách viếng khắp nơi Không phải vì tìm huynh sao Tìm được tôi thì càng tốt Tôi có thể đường hoàng bước vào dân gia Quỷ đi hôn sự này phúc soái Không được đâu Tả phi từ nhỏ tới lớn Huynh đều nghe lời cha tôi Nhưng còn tôi Thì không Chính vì sở nguyệt đó Hồng nhan tri kỷ Đã vào trái tim tôi từ lâu rồi Kỳ diệu Kỳ diệu Quỳnh xem Đây chính là khách điểm tốt nhất ở trấn quan hỷ Thị trấn này rất náo nhiệt Sao lại ẩn bí chứ Lôi cặp đệ Quỳnh gạt người Vậy thì cô không hiểu rồi Nơi nguy hiểm nhất Chính là nơi an toàn nhất Nhưng mà Nhưng mà cái gì Đây là khách điểm tốt nhất của trấn quan hỷ đó Quỳnh nghĩ xem Giá phòng mắc như vậy Người thường làm sao ở nổi Quỳnh nói đúng không Cho nên ít người đến Hoàn cảnh lại tốt Hình như có một chút lý lẽ Chỗ này quen quá À, đây là nơi quân khám bệnh Quân quên rồi sao Cái gì Tôi thà là ở ngoài đường cũng không ở đây đâu Nói mà mà tới Cao Phúc Soái Cao Phúc Soái Cao Phúc Soái à Lô cặp đệ Trùng hợp vậy Đến đây làm gì Quỳnh đang nói chuyện với ai vậy Có phải bị sốt không à? Cao công tử Quần đen trên mắt Quỳnh Thật là lợi hại <laughs> à, Chuyện này đừng nhắc nữa Sao vậy Có phải dùng thuốc của châu đại phu không có hiệu quả không Tôi à, thấy à, là à, huynh trả tiền khám ít quá Người ta vốn không có lấy ra bản lĩnh thật thôi Cái gì gọi là ít Hắn vốn không có lấy đồng nào cả Cái gì Hèn chi cổ ngữ nói rất hay Phá tài tiêu tai Phá tài tiêu tai Huynh chơi người ta trị bệnh Lại không trả đồng nào Bệnh này chỉ sẽ càng nguy Nó cũng có lý lắm Nhưng bây giờ tôi cũng không biết châu thần y đang ở đâu nữa có thấy không Một người sống sợ sợ đứng trước mặt Huynh Huynh không thấy sao Châu Dân và tôi là thế giao Quen thân lắm đó Mụn nhọt Mau đưa tiền cho lô gặp đệ đi Tôi nói cao công tử Ra nhiều ra ít Liên quan trực tiếp đến tốc độ chữa trị của Huynh đó Mau lên Tiền chữa trị nè Đồ này thì không được Cao công tử Lộ phí thì tôi không cần đâu Coi như quen thêm một người bạn Goodbye Goodbye Lô cặp đệ ngươi xem Người với người chính là khác nhau Người chạy còn chậm hơn rùa Hắn chạy còn nhanh hơn thỏ Thiếu gia tôi không giống hắn Tôi là người có chủ tử Tôi cần vững vàng Chủ yếu là chủ tử của ngươi vững vàng phải Đi thôi đi ăn chút đồ Thuận tiện nghe sở nguyệt ca hát Thiếu gia tôi nói có đúng không Tiểu thơ Tiểu thơ Gọi ta tiểu thơ nữa thì em lập tức về nhà Em đừng nói bậy nữa đó Châu Dân Có phải Quynh gặp được cao phúc xóa thì bỏ chạy không Trốn chui trốn nhủi nhưng chuột thấy mèo vậy Tôi không muốn gặp loại người đó Tôi thấy Quynh là sợ hắn tìm Quynh tính sổ Tôi nhìn sao thì đã biết Quynh là người cùng đường với tôi Nè Trả cho bà ngoại của bà ngoại Quynh Thầy tôi hỏi thăm bà ngoại của bà ngoại Quynh nha Nè lôi cặp đệ Dòng ngọc tôi đã trả lại rồi giả lại ngân lượng đã tới tay rồi Ý của tôi là Tôi không tham tài chút nào cả Nếu không phải huynh mặc đồ nam Tôi còn nghĩ huynh là con gái đó Sao huynh biết Đâu có đàn ông nào giống như huynh Mặt mày trắng trẻo Còn đeo vòng ngọc Còn giống nữ hơn tôi nữa Tôi đâu có đeo Tôi chỉ muốn cất lại Về nhà đưa mẹ tôi thôi Huynh đó Mau tìm chỗ ở cho chúng tôi đi Bí ẩn, ít người phải Tôi biết ngay mà Huynh có vấn đề Không được vô lễ Tôi mặc kệ các người đó Có chuyện gì không thể gặp người hay không Tôi chỉ hỏi hai người một câu Hai người đang trốn ai sao Vậy thì dễ lắm Ở nhà tôi đi Nhà tôi còn an toàn hơn khách điếm nữa Ở nhà Huynh hả Không được không được không được Giá của tôi rất công bằng Không mắc hơn khách điếm đâu Không phải vấn đề của tiền Mà là Không phải tiền thì là người rồi Hai người biết tôi là ai không Tôi đường đường là trưởng môn nhân của tiêu cục Tứ Hải đó Hai người đến trấn quan hệ hỏi thử xem Không có ai không biết tôi Tôi có uy tín nhất ở đây đó Tiểu Ma Hoa Em có từng nghe tới tiêu cục Tứ Hải không? Không có Hai người không tin tôi Ổn không tôi trả dòng ngọc cho huynh Quan hệ hợp tác của chúng ta quỷ bỏ đã dám xông vào sao còn phải trốn trốn núp núp chứ Đã dám xông vào Sao còn phải trốn trốn núp núp chứ Bà và tôi không thù không quá Sao lại hạ độc thủ Tại sao ngươi xông vào phòng quá trang của sở nguyệt Rốt cuộc muốn tìm cái gì Lôi Tứ Hải Lôi cặp đệ Hai người đều ăn hiếp tạo thiên tiêu tôi Sao bạn của tôi lại khổ như vậy Có thấy không có thấy không Đây là tiêu cực Tứ Hải Nhà của tôi đó Lần này tin tôi rồi chứ Cảm ơn huynh Lôi cặp đệ Tôi muốn nhắc nhở huynh Trong nhà chỉ có tôi và mẹ Mẹ tôi có một tật xấu Thấy dòng ngọc thì sẽ phát điên Cho nên Quân phải cất cho kỹ Đừng để bà ấy thấy Trên đời còn có bệnh này sao Phải Mẹ tôi điên lắm Bà ấy là bà điên có tiếng ở đây đó Lôi cặp đệ Lôi cặp đệ Tên xấu xa này Tiểu thư Chỗ này quả thật là ổ thổ phỉ Chúng ta đừng ở đây nữa Mau đi thôi Đừng lên tiếng thì dù chỗ này là ổ thổ phỉ Cũng tốt hơn là tên công phúc soái đó Tiểu thư Cô chắc chắn chỗ này tốt hơn cao phủ sao Mẹ Mạng của con là mẹ cho Mẹ muốn giết thì cứ giết Con không trách mẹ đâu Con à Cha con chết rồi Con kêu mẹ giết con Vậy ngày tháng sau này của mẹ Phải sống với ai đây Mẹ Mẹ à. Con à Con là bảo bối trong lòng mẹ Là miếng thịt trong lòng mẹ Mẹ làm sao nỡ bỏ con chứ Không được Không được Cũng cảm động như vậy Còn muốn giết con sao Mau trả dòng ngọc lại cho mẹ Không có nó Mẹ không muốn sống nữa Gia môn bất hạnh Gia môn bất hạnh Thảm quá Cũng bị người ta cướp lên đầu rồi Không trả mẹ dòng ngọc Hôm nay mẹ sẽ lấy dao chém chết con Mẹ chém chết con Mẹ à Trả cho mẹ Mẹ à Đừng chạy Đừng chạy Trả cho mẹ Trả cho mẹ Tiểu thơ Tiểu thơ à, Mình mau rời khỏi nên thị phi này đi Trả cho mẹ Mẹ à, Đừng đuổi theo con nữa Mẹ à, Con xin mẹ đó Mẹ bỏ dao xuống đi Bỏ dao xuống đi mà Trả lại cho mẹ Mẹ à, Dòng ngọc lại không phải cơm ăn Mẹ cần nói làm gì chứ Nhà này Adam đi ra Là con hay là mẹ Không có mẹ con có cơm ăn sao Con có trả không Không trả Con còn phải trả Không trả Còn phải trả Tôi trả Tôi trả Lần này em không làm chứng nữa đâu nha Tiểu Mã Quang Quỳnh phải làm chứng cho tôi đó Lần này thiếu gia nhà Quỳnh chủ động cho nha Em đã nói đây là ổ thủ phỉ Cô lại không tin Cô xem dòng ngọc mất rồi đó Ta nhớ người quá Hai người là ai Mở cửa Mở cửa Mở cửa đi xem thử đi ừ. Mở cửa Đến liền đến liền Làm gì vậy Gõ hư cửu của người ta phải đền đó Đi mau đi mau đi mau Làm mất nhã hư của lão nương Cũng không hỏi cho kỹ đây là nơi nào Tiêu cục tứ hải có biết không hả Chỗ này là tiêu cục Chắc là không có vấn đề gì đâu Đến phía trước xem thử đi Đi Tôi hỏi hai người Có phải lúc nãy họ tìm hai người không Nếu phải thì mau đi cho tôi Nhà tôi không chứa tội phạm triều đình đâu Không phải không phải Bà hiểu lầm rồi Mẹ à Mẹ đừng nói bậy Đừng đuổi thần tài gia của con đi chứ Thần tài gia họ hả Họ là hai người khách mà con mới dụ đến đó Con tìm hai người đàn ông đến ở Con điên rồi sao Đàn ông sợ cái gì Tiền của đàn ông không xài được sao Chúng ta rất thiếu tiền Không bán dòng ngọc cũng phải nghĩ cách kiếm tiền chứ Nhưng mà Bây giờ mẹ con đang là lúc qua mẫu đơn nở Còn con nữa tuy là chẳng ra gì Nhưng cũng là một đóa hoa đúng không Hai đóa hoa chúng ta nếu trong nhà có đàn ông Thì nguy hiểm lắm đó Mẹ à mẹ xem đi Hai người đã đi đứng yểu điệu Da mặt láng mịn Còn không đàn ông bằng con nữa Mẹ sợ cái gì hả Không đúng Nhà này chúng ta chỉ có ở được đến cuối tháng Chưa tới một tháng Làm sao thu tiền nhà của họ đi Ai nói thu tháng Chúng ta có thể ở ngày nào thu ngày đó Giỏi lắm Quý khách quý khách Mời vào mời vào Sợ cái gì tôi là mẹ của cặp đệ mà Lôi đại nương Đều là người trong giang hồ Sao lại nói chuyện như vậy Gọi tôi là dì Thiên Tiêu đi Dì Thiên Tiêu Nào mời vào mời vào lạ Đại nương, bà đến rồi à Mẹ nuôi Nói trong chủ tôn biết Hôm nay sở nguyệt không khỏe Ngày mai mới đăng đài biểu diễn Đại nương, à. đừng mà Cái này tôi không thể làm chủ chỉ có một người khác Cần làm chủ gì chứ Đại nương Cao thư gia đã bao hết để đợi sở nguyệt Cứ nói với ông chủ tôn Nếu hôm nay miễn cưỡng sở nguyệt biểu diễn Vậy biểu diễn sau này Phải thương lượng lại Vậy đi tiểu nhị Về nói với ông chủ tôn Hôm nay coi như ta bao hết Gọi khách không mua được giá ở ngoài Vào đây hết đi Mọi người cùng nhau vui vẻ Vậy thì đa tạ cao thiếu gia hiểu cho à, à, à. Mẹ nuôi Sở nguyệt sao rồi Có nghiêm trọng không Xin đừng đi theo tôi Hàng xá không chịu đãi nổi cậu đâu Mẹ nuôi Tôi ở trên trấn Quen với một châu đại phu rất lợi hại Tôi nói lại lần nữa Chúng tôi hiểu tâm ý của cậu Xin dừng bước Còn sao tôi gánh nước nữa Một lượng một thùng đó à, Gõ cửa đi Nước đến rồi Nước đến rồi Đến rồi à Nè thiếu gia Nhà cậu tắm xong chưa Sắp xong rồi Cẩn thận đó Nước đổ đừng kêu tôi nha Biết rồi biết rồi Thiệt là Tắm cả ngày rồi còn tắm nữa Khách quý đến nhà là con gọi đến mà Nước cũng sắp dùng hết rồi Luôn củ nấu nước cũng sắp dùng hết luôn đó Giả lại lông dê mọc ở trên người dê sợ cái gì Nó cũng phải Vậy một lát trong đó cần nước Con đi sách tiếp nha Mẹ à, mẹ nói nghe thật dễ Mẹ thu tiền người ra sức là con Mẹ con tay đeo vòng ngọc thích hợp để gánh nước sao Buồn ngủ quá Mẹ phải đi ngủ đây Con hầu hạ thần tài gia cho tốt đi Ngủ ngon Ngủ ngon nha Mẹ à Tiểu thư Hai người họ thật nhỏ mọn, Còn chơi cô dùng nhiều nước nữa à, Nếu không phải họ xách nước chậm Ta sợ cảm lạnh Ngày thường ta còn dùng nhiều nước hơn nữa Châu Dân Nếu huynh còn không ra đây đi ngủ đó Châu Dân Sao huynh còn hơn tôi nữa Huynh làm gì vậy Đừng lôi lôi kéo kéo Tránh ra tránh ra Hai người thật là quái nhân mà Huynh nói bậy Huynh mới là quái nhân Nói bậy thì nói bậy Theo lẽ Rõ ràng là đàn ông Sao nhìn sao cũng giống qua trong mưa vậy Đều tại huynh đó Tắm lâu như vậy hại tôi mờ mắt luôn Cũng sắp bị mũi cắn chết rồi Đi đi đi ngủ đi Huynh không cần tắm sao Sao tôi phải tắm chứ Không qua Tết qua sinh nhật sao phải tắm chứ một năm Huynh chỉ tắm hai ngày thôi hả Phải Ngày thường tôi đợi tới hồ nước tắm Đâu giống Huynh Hao nước như vậy Đi đi đi ngủ đi Hai người xem Chỗ này là của nhà tôi đó Thấy không Lớn lắm Nhà tôi tốt biết mấy Là gia đình giàu có ở trấn quan hỷ này Xem đi Đó là nhà bếp của nhà tôi thấy không Cái này Cái này chính là phòng của mẹ tôi Dẫn hai người đi tham quan Vào đây đi Đây chính là phòng của mẹ tôi Không cần đi nhẹ Mẹ tôi khác với người ta Ngủ y như heo vậy Ồn thế nào cũng không thức đâu Lôi cặp đệ Quynh thật bất hiếu Sao có thể dùng lời nói thô tục như vậy Hình dung mẹ của Quynh chứ Quynh nói heo sao Tôi đâu có nói sai Không tin Quynh nghe đi Đi thôi đi thôi Đi Dẫn hai người đi xem phòng Xem đây Sân nhà tôi lớn lắm Tường vừa cao vừa an toàn Ở rất thoải mái Đây là phòng tôi Đó là phòng khách Hai người tự chọn phòng ở đi Tiểu thơ à Chúng ta xem thử đi Không có gì cả Tiểu thơ Hay chúng ta đến phòng khác xem thử đi Tiểu thư Trên giường cũng không có gì cả Vậy làm sao ở đây Phải đó Lô cặp đệ sao lại như vậy Đi thôi à. Sao rồi Thiếu gia phòng này được nè Được Ta lấy phòng này Không được Đây là phòng tôi Tôi cho Quynh thêm một lượng nữa Tôi muốn ở phòng này Ok ok Ai kêu Quynh có tiền chứ Tôi cho Quynh ở đấy Quynh ở đi Ngươi lui xuống đi Nghĩa phụ đại nhân tại thượng Phi Nhi đã tới trấn quan hỷ Gặp mặt Nghĩa Đệ Nghĩa Đệ sinh mê một ca nữ Ca nữ này có một người mẹ nuôi võ công rất cao Phỉ Nhi kiên trì khuyên Nghĩa Đệ về nhà Nghĩa Đệ kiên trì ở lại chỗ này Bất đắc dĩ Phỉ Nhi chỉ có thể ở lại đây bảo vệ an toàn cho Nghĩa Đệ Ám chi ở trong thư Là lúc mẹ nuôi của ca nữ này tập kích con đã dùng Theo Phi Nhi được biết Loại ám khí này sớm đã biến mất trên giang hồ Giao vật này cho Nghĩa Phụ Mong Nghĩa Phụ xử trí

Sư phụ dạ. cha Cầm lấy dạ. Cha Sao cha xuống thần nhập quỷ vậy Làm con hết hồn Đây không phải ám khí độc môn của lãnh gia ta sao dạ. Bớt hối cha Quỳnh xem Cha Cuối cùng cha chịu giải bất hối cha Chưa thứ 101 rồi Sư phụ Đồ nhi nhất định không nhục sứ mạng Bất hối à Những lời lúc bái sư con còn nhớ không Đọc lại ta nghe Tôn sư trọng đạo không nhục sứ mệnh Vậy sứ mệnh của người luyện võ là gì Cha Bất hối à Sư phụ luôn dạy dỗ con Luyện võ phải một lòng một dạ Nếu có tạp niệm uổng phí tâm cơ Sư phụ Bất hối mãi mãi ghi nhớ Bất hối à Con dọn xuống núi ở đi Sư phụ đã chuẩn bị một căn nhà cho con rồi cái này Đi đi Sư phụ Sư phụ Bất hối xin thề với trời Không dám quấy rầy sư muội nữa Cho bất hối ở lại đi Đi đi Cha Đông phương bất hối Nếu con còn đeo theo con gái ta nữa Lãnh tử ta Thà là bỏ đứa đồ nhi này Sư đồ chúng ta Từ biệt tại đây Cha à. Đi đi Cha Cha Cho bất hối trở lại đi Đi mau Cha Con xin cha Cha Cha Bất hối cha Bất hối cha Mai Nhi Bất hối cha Bất hối cha Bất hối ca Đừng đi mà Bất hối Con đừng trách sư phụ Thất tình lục dục là kẻ địch của con Lòng dạ từ bi Làm gì theo tình cảm con không xứng đáng với bản nguyệt tiêu của lãnh gia Bất hối cha Quay lại Quay lại Sư phụ Là người dạy con lòng dạ độc ác Tôi đến đưa rượu ngon cho ông chủ cao mà Cho hắn vào đây Ông chủ cao Tôi cố tình đưa rượu ngon đến cho ông nè Ngoài ra tôi còn muốn báo một tin tốt cho ông biết Cơ hội đến rồi đó Cơ hội gì? Nói đi Tôi 对的，无半点差别。楚玉从小失去双亲，两个妹妹也就此离世。云野和娘一样的背影。七弟，七弟，七弟，你没事吧？你不要吓我，你醒一醒啊！我们还好多事情没有做，还有好多话没有说，七弟。七弟。 帅，我求求你不要这样子惩罚我了，好吗？云烟，对不起。你给我挺住！雨夜，这次我不会再丢下你，我会永远跟你在一起。我为了敌人的意念背叛了师母。你出院，我什么都没有。陈三爷，我只喜欢你， <laughs> 我也要你，只喜欢我。 早花生啊，是要早生贵子。老爷没看见没看见啊！爷爷，我这一辈子都不会再错过你。楚月大姐，左飞大哥，你们一定要幸福幸福。你是怎么打算的？跟着你浪迹天涯。